Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả anh mày. Lần này thì nói chung thì từ lúc mà chuyện Thiếu Lâm đến bây giờ là hơn ờ, hơn 10 ngày rồi Ngày hôm nay thì đánh mới được một trận gọi là qua được bình thắng nè Qua được bình thắng thì Kim họ khá là mạnh Mình thì đi bình thắng nên là mình đánh càng quét nè Hôm nay đánh được 138 mạng và 370 mấy đầu sơ Thiếu Lâm mà nè Nên là phải vừa đi farm người và vừa đi farm sơ Thì mới ra mới top nổi Nay được top 4 cho anh em xem xét đồ này. Lâu rồi chưa soi đồ đường hiền tinh này đây hiền tinh ờ, uh, một rồi tinh một thôi đây anh em xem xét đồ hôm qua thì khải mới ép phát sáng cái đao rồi nè đó là cái đao phát sáng nhìn dần dần đẹp không đó hết bốn trăm mấy chục nghìn đấy rồi đây cho anh em xem xét đồ ở đây đây hôm nay khả đánh được 66 k này đó liên chạm 44 anh em đó thiếu lâm mà liên chạm 44 anh em thấy được không trâu lắm liên chạm 44 rồi anh em xem xét đồ này nó là nam nó phòng thủ dòng một này, nói chung đáng lấy được khả năng nó kháng họ nhưng mà xe bò này họ đánh ngồi công nhiều quá nên là khả năng phải phải mang phòng thủ để thể phòng ngự rồi áo thổ sinh lực lực kháng băng chống độc đại lưng phòng thủ làm chậm vào tay bằng mười khăn lôi giày kháng họ chón dây chuyền mọc được kích cái nón dòng một cái đao 20 31 94 đao này cũng tự động server đến giờ này Nhẫn thì khách hàng mang cái nhẫn 25 Sinh lực 135 và sinh khí 8 Nội lực khá là đẹp Nhẫn này mới sang bót hồi chiều Bắt 40 ra nè Bắt 40 ra Rồi Nhẫn 540 Sinh lực lực phương pháp 12 Ngọc bội thắng lôi 24 Sinh lực 137 Đó Rồi Anh em xem video này thì đừng quên để lại cho Kháng like chia sẻ cho nha nè Đó Ok không Trong bao tay đi với ngọc bội này Rồi Nhẫn này thì đi với ờ, đôi giày họ thủy đó rồi à, nhẫn à, họ làm chậm thì đi với đai lưng phòng thủ làm chậm hiện tại khả năng có 80 làm chậm và 40 chó nè hiện tại có 40 chó nè liệu phòng thủ được hai món từ à, nón và đai lưng vũ khí thì tóc 20 thương 31 94 phần trăm à, <clears throat> anh em xem video thì đừng quên cho video sau đồ này khá like chia sẻ cho anh em mua rồi khải cũng liên đấu hàng 33 top ờ, top một nè liền, ờ, võ lâm liền đấu quán quân là không vòng sáng khá đẹp rồi lâu lắm rồi mà có trận ông kim đánh cảm giác không có full lắc nha chỉ có ba lắc thôi nè dưới kèm theo lắc ờ, ập độc sát thôi đó cho nếu mà nó có full lắc nè thêm khăn lôi thêm khăn họ thêm phòng ngự thêm sân khí nữa và kèm theo lắc đam nữa thì thực tình là nó trâu nữa thế long nó trâu nữa nè tầm này thấy là trâu anh em thấy nhiều tour nào khá là trâu gần chục người bu và đặt bu mình đánh mà không chết khá khá là đẹp anh em xem cho không like chia sẻ chơi nha anh em nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông nha